Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường vàng forex, à, chứng khoán và dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết tuần qua một tuần thăng hoa tột độ của cậu vàng. Cậu vàng chúng ta trong một tuần tăng giá cả 5 phiên giao dịch từ phiên mở cửa thứ hai cho đến phiên thứ sáu. À, trong một tuần cậu vàng của chúng ta tăng giá được đủ 100 giá. Đấy, đây là một tuần tăng giá rất là mạnh mẽ của cậu vàng. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến cái nhịp tăng giá mạnh của gạo vàng. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là căng thẳng quan hệ Mỹ Trung và việc Fed tiếp tục bơm tiền. Tuần qua chúng ta biết là châu Âu đã chính thức thông qua gói cứu trợ 750 tỷ đô, còn ờ, Mỹ thì gói cứu trợ 3 tỷ đô ờ, thông qua hồi tháng 3 đã sắp hết. Chính phủ Mỹ ờ, lưỡng viện đang thỏa thuận một gói cứu trợ mới. Hạ thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thì đang muốn trình một kế hoạch là cứu trợ 1.000 tỷ đô Tuy nhiên Hạ viện thì bác bỏ kế hoạch này cho là kế hoạch đó không đủ. Ờ, tiêu chung lại thì có khả năng là gói cứu trợ mới chưa chắc được thông qua trong tuần tới. Nhưng tự chung lại vẫn là bơm tiền mạnh mẽ. Và đấy là lý do tuần qua giá vàng của chúng ta tăng rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì căng thẳng thương mại Mỹ-Trung rồi uh, dịch Covid leo thang thì nó cũng rất là nhanh. Như chúng ta biết tuần qua dịch Covid leo thang rất là mạnh mẽ. Mỹ trung bình thì 70.000 người mắc bệnh một ngày chúng ta nên nhớ nhé tốc độ covid ngày càng leo thang có thể gọi là mỹ và các nước rất nhiều nước bây giờ gần như là vỡ trận với dịch covid rồi chỉ có đợi khi nào có vaccine thì may ra mới khống chế được dịch bệnh thôi vì chúng ta biết lúc đầu mỹ cần 93 ngày mới uh, có một triệu người nhiễm bệnh sau đó xuống 43 ngày rồi xuống 28 ngày Đấy, tuần qua mỹ chỉ cần 14 ngày là là có một triệu người nhiễm covid và rất có thể triệu tiếp theo thì mỹ chỉ cần 10 ngày số người nhiễm càng ngày càng tăng lên và số người chết đang tăng trở lại dịch covid thì chắc chắn vẫn leo thang rồi dịch bệnh chắc chắn leo thang nó sẽ gây khó khăn cho phục hồi kinh tế cái này là đương nhiên rồi ừ. còn việc giá vàng tăng nhưng chúng ta cũng nên lưu ý nhé giá vàng tăng thì đang có thông tin hỗ trợ nhưng rất có thể khi giá vàng tăng mạnh sẽ có lực chốt lời rất mạnh diễn biến bất ngờ tuần tới sẽ là một tuần khá là lưu ý của chúng ta về tin tức cơ bản thì tuần tới sẽ là một tuần tàn tràn ngập tin tức nhá Đặc biệt nó có thông tin rất mạnh của Mỹ, đó chính là cuộc họp FOMC diễn ra vào dạng sáng ngày 30 à, và vào à, tối ngày 30 chúng ta có thông tin GDP sơ bộ của Mỹ. Còn vào đầu tuần thì ngay ngày thứ hai chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền. Ngày thứ ba thì chúng ta có niềm tin tiêu dùng. À, ngày thứ tư thì uh, chúng ta có doanh số bán nhà cũ, dự trữ dầu thô và đêm ngày thứ tư thì chúng ta có cuộc họp FOMC Đấy, lãi suất và FOMC họp báo đến ngày à, ngày ờ, thứ năm à, từ 19 giờ 30 ngày thứ năm chúng ta có GDP sơ bộ của Mỹ Đấy, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp dự trữ khí ga ngày thứ sáu thì chúng ta chốt hạ bằng cái đây chúng ta chốt hạ với khá nhiều thông tin tức cuối tuần còn quan trọng nhất chính là cái PMI Chicago và cái niềm tin tiêu dùng nó tự trung lại trong tuần tuần sau thì là tràn ngập tin do vậy chúng ta hết sức cẩn thận với những biến động khó lường thị trường tài chính trong tuần sau đặc biệt chúng ta lưu ý nhá tuần sau là tuần cuối cùng của tháng nữa nên nó cũng sẽ có khá nhiều cái bất ngờ đấy nên chúng ta tuần sau các bạn đã giao dịch cẩn thận đó. bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về phân tích kỹ thuật của cậu vàng thì chúng ta lưu ý nhá Hiện nay cậu vàng đang tăng nhưng mà cậu vàng đang tiến vào vùng quá mua nó khá là sâu rồi đấy. Bên cạnh đó thì cậu vàng đang ở lại cái đỉnh lịch sử trước kia quanh 1920. Do vậy vùng này quan điểm cá nhân tôi không phải vùng để mua, chỉ là vùng quỹ canh bán còn tùy quý vị thôi. Chúng tôi lưu ý lại quý vị này có hai lần cậu vàng từng tiến vào được vùng quá mua trên chart tháng, sau đó đều giảm cực kỳ mạnh mẽ. Đấy, chỉ số lần quá mua trước là 83 lần này cũng chạm ngấp nghé 83 rồi 82 rồi một lần cậu vàng tiến được đến vùng quá mua trên chát tháng và vùng 83 này đấy là khi cậu vàng chạm vùng 1035 sau đó cậu vàng giảm một mạch hơn 30% về vùng 688 quý vị lưu ý nha từ 1035 về 688 nha giảm 350 đô giảm tương ứng 33% lần thứ hai cậu vàng tiến được vùng quá mua và nằm ở vùng quá mua sâu vượt trên 80 đó là khi cậu vàng chạm nghìn chín thì sau đó trong tuần cậu vàng đảo luôn một mạch 400 đô về nghìn năm trăm nhá. Còn lần này đây là lần thứ ba, lần thứ ba cậu vàng chạm trở lại. Quý vị lưu ý, tôi không biết đâu là đỉnh của vàng cả, nhưng cá nhân tôi đánh giá hiện nay vàng đang ở quanh một cái đỉnh ngắn hạn và rất có thể sẽ có lực chốt lời rất mạnh khi cậu vàng ở quanh cái đỉnh cũ này, có thể là trước đỉnh cũ có thể là sau đỉnh cũ cây này chúng ta không biết được có thể cậu vàng tiến đến 1950 ờ, thậm chí 1980 hoặc 2000 trước khi đảo chiều cái này chúng ta không biết được nhưng một khi đảo chiều vùng này chắc chắn là đảo chiều rất mạnh mẽ hai lần trước một lần thì cậu vàng giảm là ba hơn 30% một lần tùy từ nghìn chín về nghìn rưỡi là 25% rất có thể lần này cậu vàng cũng giảm đâu đó nó cũng phải rơi vào tầm 20% tức là phải rơi đâu đó quanh tầm ba bốn trăm điểm ba bốn trăm giá đấy nên chúng ta hết sức cẩn thận nhé quan điểm tôi thời điểm hiện tại là một thời điểm quý vị cẩn thận với lệnh mua hết sức cẩn thận quý vị đặc biệt lưu ý nếu là cá nhân tôi tôi cũng chỉ canh là khi nào có tín hiệu đảo chiều tôi bán đó. tôi sẽ không mua gì giờ này hết trên nghìn chín tôi không mua tôi mua thì ngày trước khi ờ, cách đây ba bốn tháng khi đó tôi nhận định vàng mươi đấy mua mua khu đấy không phải mua khu này hiện tại cá nhân tôi thấy là các chỉ báo thì nhấp nháy tín hiệu đảo chiều nhấp nháy rồi chúng ta chờ khi phát tín hiệu thôi còn chát tuần cũng tiến vào vùng quá mua rồi khá sâu rồi đặc biệt là chát tuần này đang cho tín hiệu phân kỳ không được ủng hộ xu hướng lên mạnh mẽ lắm chát ngày thì tiến vào vùng quá mua cũng khá sâu nhá những lần trước sau khi tiến vào quá mua cầu vạng đảo chiều rất mạnh mẽ đặc biệt đây lại ở gần một cái đỉnh lịch sử cá nhân tôi thì tôi vẫn đánh giá là về dài hạn cầu vàng vẫn sẽ tăng đấy cái đỉnh nghìn chín này sớm hay muộn sẽ bị vượt qua nhưng ngắn hạn thì tôi lại đánh giá cái vùng hiện tại nhìn chín là đang rất rủi ro tôi sẽ chờ đợi một nhịp cậu vàng giảm về vùng 15xx 1550 thậm chí 1500 đấy mới là điểm tôi mua dài hạn để chờ cậu vàng vượt 2000 còn thời điểm này quanh chín có thể cộng có thể trừ tôi không biết được đấy 920 930 950 980 thậm chí 2000 nhưng tôi sẽ chờ đợi khi cậu vàng phát tín hiệu đảo chiều tôi sẽ bán xuống tôi sẽ không canh mua lên ở thời điểm này nữa còn quý vị thì tùy quan điểm mỗi người đây là quan điểm cá nhân tôi thì tôi chia sẻ như vậy thôi còn quý vị có sự lựa chọn của riêng quý vị tôi không thể biết được quan điểm của tôi thời điểm hiện nay cậu vàng đang tăng tốc và mỗi khi tăng tốc thì sau đó thường đạt đỉnh và đạt đỉnh rơi rất nhanh chúng ta nhìn lần trước cũng vậy tăng tốc trong 2 tháng thôi đấy sau đó lúc giảm về là giảm gần hết khi đà tăng tốc này đợt đấy tăng tốc là từ 1480 tăng tốc lên lần này chúng ta nhìn tăng tốc tháng này đang là tháng thứ tư đấy gốc vẫn là đang là 1570 nên nếu vàng có giảm về dưới nhìn sáu thì cũng đừng nên bất ngờ nhé rất là hết sức bình thường thôi bình tĩnh mà chờ đợi thôi do vậy là chúng ta phải tỉnh táo trong giai đoạn này tránh cuốn sóng chúng ta được phép mua sai nhưng mà mua đúng đỉnh thì nó cũng không được hợp lý cho lắm tất nhiên là đỉnh của 3 tháng tới thôi nhé chứ còn đỉnh của chu kỳ này chưa cá nhân tôi tôi đánh giá chu kỳ sau đấy tức là trong vòng 5 7 năm tới vàng hoàn toàn có thể cán đích 3.000 4.000 là bình thường không có gì bất ngờ cả nhưng chu kỳ hiện nay thì tôi đánh giá cái vùng quanh nghìn chín này trong vòng 3 tháng tới thì cực kỳ nhạy cảm rất nhiều khả năng là đỉnh của 3 tháng tới nên quý vị hết sức lưu ý nhé đó là cậu vàng tuần tới bạn nào mà yếu bóng vía thì không nên chơi vàng nhé có thể chuyển sang ngoại tệ còn bạn nào mà uh, cơ tim to thì cứ vàng mà chiến thôi vàng tuần tới sẽ một tuần rất bất ngờ trong một tuần rất nhiều tin tức này thì vàng sẽ rất là bất ngờ đối với ờ, ngoại tệ chúng ta có thể nhìn thấy là hiện nay cặp uh, ờ, AU trên USD thì cũng vào trên tăng rồi Đó, đang ra thế tăng rồi tăng tiếp rồi chúng ta có lẽ là mua thì cũng không hợp lý lắm chúng ta chờ đợi nó điều chỉnh rồi chúng ta tính thôi cặp AJ AJ thì lại đang có mô hình hai đỉnh rồi vậy lưu ý nhá cái vùng 76 7 này là hai đỉnh rồi nếu AJ có lên một lần nữa tạo mô hình ba đỉnh thì thì chúng ta canh bán thôi canh bán ở 765 766 thôi dừng lỗ 50 pip và chốt lời 200 pip đó là mức hợp lý EU thì chắc chắn là đang bứt phá rất là mạnh mẽ rồi giống vàng thôi nhưng ưu có một cái điểm trừ của nó nha nó hoàn toàn có thể chạm chen và quý hết sức lưu ý cái chen này là rất nhiều năm chưa qua do vậy nếu tuần tới eu đi xuống thì chúng ta canh bán à canh lên mua mà đi lên chúng ta canh bán chắc các bạn còn nhớ cái vùng eu khi ở breakout đây tôi cho các bạn mua đấy 1.13 ờ, đấy bây giờ đã tăng được 350 pip rồi nếu bây giờ eu tiếp tục tăng chạm lên vùng này 1.1800 thì chúng ta sẽ bán nha tức là tăng 250 pip nữa thì chúng ta bán Đấy, chúng ta dừng lỗ 60 pip còn chốt là 200 pip ngược lại nếu EZ EU mà điều chỉnh xuống 1450 à, 14500 nhá quay lại đỉnh cú này thì chúng ta mua thôi nhá 1480 1490 chúng ta mua nhá nếu điều chỉnh xuống thì chúng ta mua mà đi lên thì chúng ta bán đấy đấy trong ứ duy trong tuần sau lên mạnh chúng ta bán xuống chúng ta mua Erzi thì đang là sóng 3 nhé đây, chúng ta nhìn rất rõ đây sóng 1, 2 điều chỉnh đang vào sóng 3 à, EU còn đối với Erzi thì nó lại yếu hơn Erzi đang cũng đang tăng tốc thôi theo EU thôi nhưng quan điểm tôi thì Erzi điểm mua bán khó hơn chúng ta sẽ dừng không mua bán Erzi UCHF USD đang xuống giá rất mạnh so với CHF có lẽ là chúng ta cũng chờ đợi thôi UCHF thì chúng ta canh hồi lên là chúng ta bán thôi chứ chúng ta cũng không mua gì cả trước đó thì tôi vẫn nhìn thấy cái trend này chúng ta kỳ vọng nó test trend nhưng nó không test được tuy nhiên nếu tuần sau uh, U trên CHF mà quay lại đây thì chúng ta bán hiện nay đang là 0.9200 nếu quay lại 09 360 tôi quay lại hồi lại 160 giá này chúng ta bán nhá chúng ta chỉ canh bán đối với UCR e thôi không canh mua à, việc đô la in tiền liên tục thì chúng ta phải canh bán thôi bán đô la rồi đó và chúng ta dừng lỗ thì 50 pip chốt lời 200 pip cho tôi Uzi tuần qua đi xuống tuy nhiên cái thế xuống của Uzi thì cá nhân tôi thì đang thấy là nó cũng cũng chưa được rõ ràng lắm có lẽ là chúng ta chờ đợi thôi đồ thị ngày ra thế xuống đồ thị tuần lại không lại ra ra thế nó cũng biết nói nào nhỉ? nó cũng gọi là thế xuống nó cũng không rõ ràng đồ thị tháng cũng không rõ ràng có lẽ uji chúng ta không làm gì u cạc thì có mô hình hai đáy rồi nha quý vị lưu ý nha u cạc đang có mô hình hai đáy này có lẽ tuần sau nếu mà u cạc điều chỉnh thì chúng ta cũng canh mua thôi cá nhân tôi tôi lại đang nhìn thấy u cạc sẽ vào sóng hồi không xuống đâu đấy chúng ta hoàn toàn canh mua quanh cái đáy này 1.3350 chúng ta dừng lỗ phía dưới cái đáy này 1.29 uh, 3290 60 pip còn chốt lời chúng ta chốt lời 200 pip EG chúng ta cũng phải chờ bứt phá thôi nha nó đang tích lũy cá nhân tôi nhìn thấy EG sẽ tiếp tục lên nhưng chúng ta buộc phải chờ EG bứt phá khi nào EG bứt phá qua khu vực này 0.9150 chúng ta sẽ bay top lên không chúng ta ngồi ngoài quan sát thôi đối với GU GU cũng đang ra thì tăng giá rồi chúng ta đây chúng ta nhìn thấy cái chen ngắn hạn GU đã vượt rồi nhá tuần tới chúng ta canh GU test lại chen ngắn hạn test lại MA200 chúng ta mua thôi đây. nếu GU test lại khu vực này 1.2680 1.2670 chúng ta mua nhá chúng ta dừng lỗ 60 pip còn chốt lời 300 pip cho tôi GU phải chốt lời xa không chốt lời ngắn làm gì cả GU đã vượt qua trên này bây giờ nó sẽ tiếp tục hướng đến trên này hướng đến 1.3 nhé thì chúng ta mua ở phía dưới này thôi GG thì xu hướng không rõ ràng chúng ta sẽ không tham chiến GG thời điểm này GN ra xu hướng lên rồi quý vị nhé. GN có đáy đôi khá là đẹp ra xuống lên rồi tuần tới thì chúng ta canh GN điều chỉnh để chúng ta mua lên thôi có lẽ điểm mua lên hợp lý của GN đây 1.9160 chúng ta dừng xuống 60 pip thôi còn chốt lời thì chúng ta cứ thả thôi hạ 300 pip hoặc thả ra hoặc nếu trường hợp mà chúng ta bị dừng lỗ chúng ta sẽ canh mua tiếp ở dưới này 1900 cũng dừng lỗ 60 pip đấy và chốt lời 300 pip nói chung xu hướng chung GN chúng ta sẽ mua lên nhá GCHF thì xu hướng không rõ ràng chúng ta không nên đánh GCHF GCAD GCAD cũng ra xu hướng lên tuy nhiên xu hướng nó lại không quá đẹp có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi nếu trong tuần có chiến lược tôi sẽ nhắn GAUD cũng ờ, manh nha ra xu hướng lên đang tiếp cận cái mô hình nêm đảo chiều chúng ta chờ đợi khi nào break x cao nêm chúng ta mua lên thì hợp lý hơn à. đang manh nha xu hướng đảo chiều nhưng mà chưa đảo chiều hẳn chúng ta chờ đợi nhé break out tôi sẽ có chiến lược khi nào break out vượt qua chen xu hướng chung của g uh, ờ, AUD chúng ta canh mua lên thôi đối với chứng khoán thì chứng khoán Mỹ manh nha dấu hiệu tạo đỉnh rồi tuần qua test cái chen có những thời điểm nó vượt chen nhưng là vượt kỹ thuật giả thôi đóng cửa vẫn phía dưới chen hiện nay thì giá đã trụ được ờ, hơn một tuần ở trên cái vùng MA 200 chúng ta sẽ chờ đợi khi nào xuống dưới MA 200 thực chất thì nó phải phá qua mây tức là vượt qua 25.000 thì lúc đó nó chính thức vào đào chen mạnh còn không thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy tín hiệu đào chen mạnh vẫn đang ra cái tín hiệu loanh quanh muốn xuống nhưng mà chưa xuống được do còn hỗ trợ kích cầu thôi còn kết quả làm ăn thì rất là kém rồi tuần này chúng ta chờ đợi xem FOMC họp sẽ nói gì về chính sách kích cầu và chúng ta chờ đợi GDP sơ bộ của Mỹ GDP quý 2 xem là kết quả cuối cùng GDP Mỹ sẽ âm là 30, 40 hay 25%. Chúng ta phải chờ đợi xem. Nasdaq thì tuần qua có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh rồi. Tuy nhiên, giá lại đóng cửa luôn ở 10.476 cũng gọi là chưa được đẹp lắm đóng cửa test luôn ở quanh cái chen này chúng ta cần giá đi sâu hơn một chút nhá thực ra giá cần đi sâu hơn một chút nữa thì chúng ta sẽ xác định gió sen xuống tất nhiên là xu hướng thì manh nha chen xuống rồi chúng ta cần tín hiệu rõ ràng hơn một chút thì tuần sau chúng ta chờ đợi thôi Nasdaq thì đã có dấu hiệu mô hình hai đỉnh rồi Đó, xu hướng chung của chúng ta chỉ canh bán nữa không canh mua nhé SP500 thì cũng tương tự Dow Jones thôi cũng giống Nada thôi cũng đang có dấu hiệu tạo 12 đỉnh ở đây chúng ta chờ đợi thôi đối với uh, ờ, sang dầu dầu thì rõ ràng tuần qua thì vào phiên gần cuối tuần cũng có cặp nến đảo chiều tuy nhiên mấy gần gần đây dầu cũng giống như chứng khoán liên tục có cặp nến đảo chiều sau đó lại đi lên tín hiệu giả do vậy hiện nay dầu có lẽ chúng ta cũng nên chờ đợi dầu đang tích lũy rất là căng ở trên vùng trên 40 chúng ta cần chờ đợi khi nào dầu nó break out qua khu vực này thì xác nhận đi xuống thì chúng ta bán thôi dầu hiện nay đang có cái chen hỗ trợ Đó, khá là mạnh có lẽ là nếu mà dầu vượt qua 395 thì sẽ xuống thẳng cổ luôn Đó. chỉ cần đóng cửa dưới 40 năm thì đã có tín hiệu rồi tín hiệu chuẩn nhất là vượt qua 395 do vậy chúng ta canh thôi chúng ta đợi dầu xuống thêm một nhịp thì chúng ta bán cho nó chắc ăn thôi chứ dầu chúng ta không mua gì hết nhá ít nhất dầu sẽ hút về vùng giá 25 xa hơn là 20 thì chúng ta mới canh mua được đó là toàn bộ nhận định thị trường chứng khoán dầu vàng và ngoại tệ của kênh đầu tư TGC của Hùng Phạm chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công